Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này thì em giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu hoàn toàn không tang tích. Khi đi chơi các bác chỉ cần luồn hột này vào cho người ta lắc thôi. Các bác đưa cho ai lắc, bất kỳ ai lắc cũng được. Mình đứng ngoài đánh theo tỷ lệ thôi là mình đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi. Đó chính là cái bộ hột tài xỉu nặng tài hay còn gọi là bộ hột tài xỉu nghiêng tài. Tất nhiên là có nặng tài, nghiêng tài thì sẽ có nặng xỉu và nghiêng xỉu rồi, đúng không ạ?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 tỷ lệ của bộ hột này bên em làm là tỷ lệ 82 8 chén tài và 2 chén xỉu các bác nhá em lắp thử cho bác 10 chén để xem nó về bao nhiêu chén tài này một tài hai tài ba tài một xỉu bốn tài bão này hai xỉu bốn hai năm hai sáu hai bảy hai tám hai được chưa ạ 8 chén tài và hai chén xỉu đó đây là bộ hột mà khách đặt vậy nên em sẽ làm nên là khách đặt với yêu cầu là nặng tài tuyệt đối là 82 hay 91 đều được hết thì em đã làm với tỷ lệ 82 ngoài ra các bác có thể làm 7364 cũng được và